Giang xin xin chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại con đường mang tên tấm lòng vàng ở trong thời gian à, làm cái con đường này thì Giang cũng nhận được rất là nhiều cái à, comment ý kiến đóng góp của quý cô bác chị khán giả là con đường làm à, như này là chất lượng rồi và cố gắng làm sao là cái con đường này mình làm là cái cái giãn cách ấy thì Giang cũng đã hết sức chú ý về vấn đề đó và cái thời gian này làm thì cũng có nhiều cũng ba anh chị khán giả hỏi là khi nào xong con đường thì Giang nói rằng cái đoạn đầu tiên Giang làm thì nó dài 6 đến 700 mét cơ Thì ờ, cũng trong vòng 1 Ngày mai nữa thôi là xong cái đoạn đầu tiên Thì ờ, mình ờ, kết thúc giai đoạn 1 Ở giai đoạn 2 thì mình lại tiếp tục triển khai Làm tiếp nếu như mà cái số tiền mà mình còn Và Giang cũng xin phép các anh chị khán giả là mình ghi toàn bộ danh sách Thì hiện tại thì Giang đã nhận được là 31 người ủng hộ con đường này Đấy còn tất cả các tài chính và ngoài mua như thế nào thì mình sẽ viết kỹ càng hơn trong cái giai đoạn một sau khi mà hoàn thành là hết bao nhiêu và mình sẽ công khai để ban chị cùng toàn thể mọi nắm rõ và qua đây thì à, Giang cũng à, rất là mong muốn quý ban chị toàn thể mọi người thì à, hãy chung tay đóng góp ủng hộ hỗ trợ bà con có con đường đi lại nó tốt hơn thì sáng nay thì tiếp tục bà con lại lại làm đường tiếp nha mọi người nhé tại vì những cái con đường mà nó đã xong này nó đổ xong rồi thì à, mọi người sẽ lấp ở trên à, lề đường hai bên lề đường này như ba anh chị cũng comment là để nó chắc chắn hơn đấy để cái à, này nó còn non mà mình vừa tháo ra đâm ra là mình làm xong đâu thì mình cũng bảo mọi người là đi lấp luôn chị em là đi lấp đấy. còn ở dưới kia thì hiện tại thì mọi người đang đổ ở trộn xi rồi xi măng tí nữa thì mình bắt đầu là tiếp tục nối tiếp đoạn này đường kéo cũng khá là dài nên làm khá là dài mình làm khá là rộng luôn hầu như trên 1m25 hết cả để cho bà con đi lại nó thuận tiện với độ dày của bê tông thì các anh chị à, có để xem đây chính là khi mà mình tháo ra của anh chị nhá thì độ dày của bê tông hầu như là tầm trên 10 cm không không dưới đâu đấy mình làm đến đâu là mình à, kiểm tra nó kỹ bảo bà con làm sao mà nó chắc đây các anh chị nhá đường bê tông hầu như là toàn trên 10 cm cả đấy đường thì nó sẽ bền hơn đấy rồi em mới đừng vội đổ nhiều nước nhiều nước thì đảo khó Hãy subscribe 何 ja! <laughs> cứ đóng một bên đi đã cho nó chắc rồi có sầm beng có sầm beng hôm qua có sầm beng mà to thật xe khỏe đấy hai bao là xe khỏe đấy <laughs> 我你咋他这么没错？好像你看被我打不着哎，我不打，我是真的没得错。冇冇打，嗯，打打，哎，这又打了。来啥子啊？啊，你这怎么弄哎？这怎么打个还偏呢？

đeo vào nó không bị ăn chân khi nó ăn chân thì anh có nhiều nơi rồi bà con chị em này còn đi ờ, trên đất toàn bằng hết cái dán này nhé Đấy, vâng, anh chị. Dán này là 12 cm Dày chất lượng phải đảm bảo cứ chọc mạnh xuống đâu mà cũng phải nhẹ nhàng cái đấy cứ gì dí nó xuống đâu mà chúng cho nó sâu còn cái đấy càng tốt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 Ôi sao ơn đó, ơn lên Đã dịch sắp qua nè Ôi, tôi tôi lại nhảy này này, nó thăng qua Ôi, cháu cung rồi, cháu cung rồi Đoạn này thì phải có một cái thép Bóc con Sắt Mấy chỗ liền này có tủ vô có tủ vô có gì hả tí ni nữa tí ni lên được thứ thì lúc thì mất một cuốn mình rất khó cái thứ này bây giờ thì ta ấy sẽ lên để lên chúng ta vào bỏ cái bỏ cái tươi đó bỏ tươi để lóc quá đấy mình mong quá khỏe luôn anh chị nhé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

đoạn cua đây mình làm rộng hơn mình bạn chị bỏ cua này bạn chị cua rồi đoạn cua thứ hai là qua một cái ờ, khe nước trên nó là nó nhỏ nhỏ trên này xuống này. Đó, chỉ làm cái, cái, cái cầu đi qua sắp rồi làm khổ đồ bác rồi đi bụi bụi vào đúng không chim măng vào à có chim măng vào rồi rồi hoặc lấy cái gì chấm mới ra được